Xin được nồng nhiệt và chào đón quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của chúng tôi Và liên tục chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay Chúng tôi liên tục chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái mẫu sản phẩm được rất nhiều người mong đợi Và thể theo nguyện vọng của rất nhiều quý vị khách hàng Ngày hôm nay chúng tôi truyền tải đến cho quý vị một cái mẫu sản phẩm mới Mà chúng tôi cũng vừa mới mua về và bán rất là chạy trong thời gian qua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 Với cái sản phẩm này thì nhiên liệu của nó chỉ nằm trong khoảng từ 5 cho đến hơn 6 lít dầu trên 100 km thôi Và điều đặc biệt nữa là cái dòng Isuzu này đã được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam rồi Máy của nó cực lành và rất là khỏe luôn quý vị nhá <coughs> Và cái tính uh, ưu việt uh, nổi bật của chiếc xe này là cái độ bền bỉ và cái nhiên liệu tiêu hao của nó nhiên liệu của nó chỉ nằm trong vòng từ 5 cho đến hơn 6 lít dầu trên 100 km thôi cho một chiếc xe 8 chỗ ngồi quý vị nhé và ngày hôm nay chúng tôi trân trọng gửi đến cho quý khách cái sản phẩm này và bây giờ xin phép quý khách hàng tôi đi một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc Isuzu Highlander này để quý vị và các bạn theo dõi Nó có một cái màu đen cũng là một trong cái màu sang trọng của cái dòng xe Isuzu này Cũng là một trong cái màu à, đắt tiền nhất của cái dòng Isuzu này quý vị nhá Đấy, gầm rất là cao Và tính đến thời điểm này thì cái à, hình dáng bên ngoài của chiếc xe này nó vẫn có cái dáng vẻ gì đó nó rất là hầm hố quý vị nhá lốp treo gầm cao máy thoáng tiết kiệm nhiên liệu la răng đúc bản này là bản đủ quý vị nhá bản đủ thì nó có à, lốp treo ở đằng sau và kèm theo đó là cái hộp body chạy xung quanh xe nó tạo cho chiếc xe này nó rất là khỏe khoắn quý vị thân vỏ thì còn rất là khá là căng quý vị nhá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 với cái đèn này chúng ta chỉ xúc rửa qua thợ một chút thôi là như mới tinh luôn đấy và cái ga lăng của nó kèm theo chính giữa là cái biểu tượng Isuzu một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản và cái đèn pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo luôn kể cả là cái đèn sinh nhan bên sườn cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá tên tư nhân biển Hà Nội Đấy, bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho cái khách hàng ở xa ba đời sốc của nó cũng còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị đắp ma tít nhiều đây đâu quý vị nhá Máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu sản xuất cuối năm 2004 tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Với quý vị ở khu vực miền Bắc thì chúng ta ờ, đỡ phải mất ờ, tiền rút hồ sơ và ra biển quý vị nhé. Còn quý, quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng không bị mất tiền biển quý vị. Và quý vị nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này. Và bây giờ thì chúng tôi truyền tải đến tiếp cho quý vị và các bạn đây cái khoang lốp phía trước đây chúng ta thấy còn rất là sáng luôn quý vị nhá và cái lốp này cũng còn tương đối dày với lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa chúng ta mới nghĩ tới việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó mặt la răng của nó cũng còn rất là sáng luôn không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị uh, nứt vỡ gì đâu quý vị và tôi quay cận cảnh cái uh, sườn uh, phía bên lái của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi chúng ta thấy rằng là nó còn khá là căng điều đó chứng tỏ là cũng chưa bị đắp ma tít nhiều trên chiếc xe này đâu quý vị đây thân vỏ còn rất là mọng luôn quý vị nhá đấy, gõ cong cong luôn quý vị đấy, và tiếp theo nữa tôi truyền tải đến cho quý vị đây cái khoang lốp phía sau đây đấy, chúng ta thấy rằng cũng còn rất là sáng luôn kể cả là cái gót khoang lốp tôi đang chỉ tay đây cua lốp cũng còn luôn quý vị nhá đấy và cái lốp này cũng còn tương đối dày với lốp này chúng ta đi hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và nó đến từ thương hiệu Michelin của uh, Thái Lan một thương hiệu ờ, lốp ô tô nổi tiếng được uh, thị trường Việt Nam rất là tin dùng và cái mặt la răng phía sau bên lái đây quý vị cũng còn rất là sáng luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ la răng là la răng thể thao rồi đấy được uh, thiết kế góc cạnh nhìn hầm hố khỏe khoắn quý vị và tôi tiếp tục truyền đến cho quý khách hàng cái hình dáng ờ, từ phía sau của chiếc xe này quý vị nhá cận cảnh chúng ta thấy rằng là thân vỏ còn khá là mọng lốp treo đằng sau nhìn ờ, khỏe khoắn và hầm hố quý vị với giá chỉ có nhỉnh hơn một em xe máy một chút thôi nhưng mà chúng ta sử dụng được chiếc xe thương hiệu Nhật Bản máy dầu tiết kiệm nhiên liệu hai nữa lại bền bỉ và 8 chỗ ngồi quý vị nhá rộng rãi luôn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 à, tôi quay cận cảnh à, cái sườn phía bên phụ của chiếc xe này quý vị nhá đấy chính là chỉ nhìn liếc à, theo dọc các cái sườn xe chúng ta có thể nhìn thấy cái độ à, căng của chiếc xe quý vị nhá chúng ta thấy có những cái vết gợn điều đó chứng tỏ chiếc xe đó là chiếc xe đã ma tít đắp rất là nhiều rồi quý vị nhá đấy, và đây là cái khoang lốp phía trước bên à, phụ đây cái đầu sắt xi của nó kia vẫn còn vuông đét luôn các lỗ bấm tròn xe luôn quý vị nhá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 Điều đặc biệt là dầu hiện nay thì lại rất là rẻ luôn Chỉ có 10.000 đồng cho một lít dầu thôi Giá gần rẻ như là nước la vi bắt rồi quý vị Và bây giờ xin phép quý vị nhá Tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này Đây và đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này Chúng ta thấy là cái mặt tắp lô của nó đây cũng còn khá là sáng quý vị Không bị xước xác Và nhựa của nó còn rất là tươi quý vị nhá Đấy, Và cái mặt vô lăng của nó đây Đây chúng ta nhìn thấy cũng còn khá là đẹp nhá không bị mòn mờ một chút nào đâu quý vị đó máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu trần của nó đây chúng ta thấy cũng còn căng đét như mới luôn hai vùng ba vùng điều hòa quý vị nhá được chia đến cho từng chỗ ngồi một quý vị và đây là cái hàng ghế thứ nhất đây cũng còn được bọc một cái áo ghế thời trang cũng khá đẹp quý vị và tiếp theo nữa là cái táp bi cửa đây chúng ta thấy nhựa của nó cũng còn khá là sáng quý vị Đấy, không có dấu hiệu gì của sự sức xác bạc màu hay bị xuống màu sơn đâu quý vị nhé nhựa của nó còn khá tươi đấy đây chúng ta nhìn thấy là cái à, phần nhựa phía trên này vẫn còn rất là sần quý vị keo chỉ thì cam kết với quý vị là không mất còn đến trên 90 phần trăm quý vị nhá đây keo chỉ của nó đây các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị kể cả phần phía dưới này đây chúng thấy nó cũng còn sáng trưng hết quý vị nhá Đấy, và tiếp theo nữa là tôi truyền tải đến cho quý vị cái cánh sau đây cái hàng ghế thứ hai này cũng được may một bộ áo ghế khá là đẹp và bên trong là một cái lớp da xịn vẫn còn đẹp quý vị nhá đây chúng ta lấy keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị đấy đây kể cả cái phần phía dưới này đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá đây và cái tắp đi cửa của nó đây cũng còn khá là sáng luôn không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị ờ, à, bạc màu đâu quý vị đấy, và bây giờ thì tôi chuyển máy quay sang à, phía bên lái để truyền tải đến cho quý khách hàng những hình ảnh chân thực nhất ở một cái góc quay từ phía bên lái quý vị nhé đấy chúng ta nhìn đây cái mặt tắp lô của nó đây cái tắp bi cửa lái đây quý vị các phím lên xuống kính đây cũng còn rất là rõ ràng luôn cái phần nhựa của nó còn khá là tươi kể cả cái phần phía dưới này đây cũng còn rất là sáng quý vị nhé và tiếp theo nữa là cái keo chỉ của cái cánh lái đây quý vị đấy các con ốc này chưa một lần mở đâu keo chỉ cánh lái đây kể cả cái phần phía dưới này đây chúng ta thấy nó cũng không bị mọt mục một chút nào luôn và tiện đây thì tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn quý vị nhá Đây gầm của nó đây Sắt xi của nó đây Tôn của nó đây quý vị Đây tôn của nó đây sáng trưng nhá Không một vết mọt luôn quý vị nhá Đấy là rất Những hình ảnh rất chân thực Được truyền tải đến cho quý vị rồi Chúng ta thấy là như vậy Đấy cái tắp bi cửa phía sau đây Đấy. Còn khá là sáng keo chỉ của cánh sau bên phụ đấy quý vị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 tôi xin phép khách hàng được nổ máy máy nổ rất là ngon luôn quý vị nhá đấy, à, máy nổ rồi đấy quý vị đây cái tablo của nó đây đấy đó là chủ nhân người ta độ à, à cái à, hiển thị độ nghiêng đấy, của xe đây quý vị nhá máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đấy, đấy. táp của nó đây tắp bi cửa đây còn khá sáng tắp bi cửa lái đây quý vị máy thì đang nổ nhá động cơ của nó thì nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá đạt chuẩn luôn quý vị nhá gương kính chỉnh điện hết quý vị nhá và bây giờ đi vào phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ và đi vào phần động cơ thì bây giờ tôi mở máy để cho quý vị và các bạn xem Với cái động cơ của cái dòng Isuzu này thì chúng ta thấy rằng là nó rất là bền bỉ Đấy, lành tính và điều đặc biệt nhất là siêu tiết kiệm nhiên liệu là một trong những cái dòng xe tiết kiệm nhiên liệu nhất trong các cái dòng xe máy dầu xuất hiện trên thị trường Việt Nam hiện nay quý vị nhá. Bây giờ tôi truyền tải cho quý vị là, là cái keo chỉ của cái cabo phía trước đây. Đây các lỗ bấm này quý vị, vẫn còn tròn xe đây, lỗ bấm tròn xe tem của nhà sản xuất đây. Đấy, đinh tán đây quý vị nhá. Đấy, điều đó chứng tỏ chiếc xe này là không có dấu hiệu gì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 và một chút góc quay từ phía bên lái là chúng tôi kết thúc video giới thiệu xe này Đây. Máy đang nổ quý vị nhá, máy nổ cực êm luôn quý vị nhá Tất cả mọi thứ nhựa nhất còn rất là sáng luôn quý vị Vâng, quý vị và các bạn thân mến tôi đã giới thiệu xong cho quý vị cái sản phẩm đó là chiếc Isuzu Highlander Sản xuất cuối năm 2004 tên tư nhân chính chủ Với sản phẩm này như đã cam kết, chúng tôi cam kết với quý khách hàng Là một chiếc xe còn